đây cho mọi người xem này ở đây là cái chỗ mà cái bia lúc này mình, rớt ra mà bây giờ nó đông đá này này ngoài lạnh lắm ngoài bây giờ âm khoảng tầm 12 13 độ nên là bia mình rớt ra này mình còn chút thôi. đây mình đổ cho mọi người xem đấy khi mà mình à, nếu vậy chỉ còn khoảng tầm vài phút sau là bắt đầu đông đá luôn nước này à đó giờ đông đá lên này trời đây đông thành cục đá lên đây mới hơn phút mà thành miếng đá luôn này lành lắm đây xin chào cả nhà nhé bây giờ thì mình lại đi trên núi và đây là những lớp băng mà cái nước nó rất là trong nên là mình có thể nhìn thấy ở dưới luôn đây chỗ này ờ, trong nhất nên là mình có thể nhìn thấy dưới đáy thôi này. những cái lá rơi này đến lúc này bắt đầu nó in in dần nữa đây này đây là những cái lá nó đã rơi theo từng lớp bắt đầu băng nó tuyết nó phủ dần phủ dần lên này nó tạo thành những cái này ở dưới những cái lớp băng này có những cái lớp lá này từng lớp lá một lá một này rất là hay luôn đây là quả thông mà nó rơi trong mà nó bị in hình này cái lỗ Ui có vẻ lạnh như trơn nhưng mà đi ở những cái chỗ này thì khi có nước thì mình vẫn ấn tượng với những chiếc lá này, này. với những chiếc lá nó rơi và in xuống này thật sự ấn tượng luôn còn đây những cái lá trong tỏa nhiệt ra mà tạo thành cái lỗ này rất là hay nhé là tỏa nhiệt kiểu gì nhưng mà nó tạo thành những cái lá như vậy dọc đây trên này ngày xưa là những cái phong lá đỏ có một cây mà bị lốc bị à, sạt bị rơi đến đây nhưng vẫn còn sống này đây này nếu chuẩn bị như vậy mà vẫn còn sống à. bên kia là mình thấy một cây nữa rồi bên kia mình thấy cái, cái chỗ người ta nuôi ong mọi người Đoán ừ. có người ta nuôi ong này ừ. Ở bên cái dãy bên đồi bên kia là có cái chỗ mà người ta nuôi ong Thấy những cái nhà nhà hay những cái nhà nhỏ nhỏ nhỏ đấy, đấy là những cái chỗ mà người ta làm cái tổ ong để người ta nuôi ong mật ấy. Đó, ở bên sát bên đó đó dọc kia kìa có chỗ nuôi ong vậy hả đọc hết cái chỗ này là người ta nuôi ong rồi đấy người ta làm nhà cho ong rồi đấy à, mình đang đi trên núi xuống mình đang tìm một cái chỗ mà bên dòng suối để mình có thể nấu ăn mình đang đi tìm một nơi thích hợp xem chỗ nào có nước tìm một chỗ nào có nước và có thể ngồi để mình nấu ăn thì là một cái chỗ mà à, cạnh giữa hai con núi tại quả núi mà có dòng nước chảy và bên cạnh này thì nước đông đá nhưng mà vẫn đang chảy ở đây này. Ngồi đây mà nấu ăn và nghe tiếng suối chảy uống bia thì cũng là một cảm giác hay đây nay mình sẽ nấu mì tôm ở đây hôm nay mình đã mang cho mì tôm bia Bây giờ mình phải đi ướp lạnh cho bia rồi vì bây giờ bên ngoài buổi chiều nên là cũng hơi lạnh đấy nên là cái đây là cái bếp ga mà để đi lau núi mà mình hôm nay mình, mình nấu bằng cái bếp ga này cần rồi vặn bình ga vào mình nữa đã vặn bình ga mình lên ga đã đây là bộ nồi mình mang đi đây còn có mấy cái nồi luôn một cái này hai cái này ba cái và một cái ấm nhỏ đây là rất tiện lợi để mình mang đi leo núi mình hôm nay mình nấu mì tôm thì mình chỉ nấu cái nồi nhỏ đây thôi đây là dụng cụ leo núi đây là có đầy đủ luôn đây là dụng cụ leo núi nên là đang nấu đây lát nữa nước sẽ sôi thôi có nghĩa là hơi gió đấy và à, nếu mà mình ngất nhé cái bếp của mình nó có cái chức năng như này đây à. mà gió thì sẽ có cái chắn gió lại bếp lửa này ấm bên ngoài gió quá nên là che bớt gió lại đây đây là chả mình mang theo đây chả nấu với mì tương chả này thì mình có thể ăn luôn nhưng mà mình thích nấu với mì cảm thấy nó ấm và nó ngon, ngon hơn nó mình ăn lạnh và đúng tay vào mang theo có hành với là ngò mình sắc sẵn từ nhà để mình mang theo nhưng mà lạnh quá nên đông đá này bây giờ mọi thứ bây giờ đông đá cảm giác lạnh nhưng mà mì thơm lắm đây mình xuống gần sát dễ rồi nên bây giờ ở đây có một con đập mà người ta dừng chặn lại để người ta lấy nước mình ngồi ngay chỗ con đập này lát nữa mình sẽ đi dọc xuống kia rồi mình xuống đều dần đông đá mới là theo bát với thìa nói chung là dụng cụ thì đầy đủ ừ. mình, ăn thử này ừ. uhm. lạnh ăn mì nóng còn tuyệt vời đem cái bát vào thôi đây hẳn mà nồi luôn mình đang nấu đây nhìn hấp dẫn không cả nhà đang mệt mà làm ly làm bát mì nóng thì tuyệt vời luôn bây giờ mời cả nhà nữa lạnh quá lạnh quá lạnh quá đeo vào tay không ăn được nên là một bên đeo vào tay một bên không đeo nhà nhá uống bia cùng mình <sighs> ngon ngon ngon nói chung mì là mì Hàn Quốc nhưng mà nấu với hương vị Việt Nam bởi vì ngò này ngò của Việt Nam nên là ra vị thơm và ờ, vị thơm của việc ờ, của món mì Việt Nam nhé. Uhm. quá lạnh quá cái này là phải cắm lều rồi ăn trong lều thì mới được wow. nước ngon quá hình như mà cái lúc mà mình đi về nó mệt đấy với là mình đói ấy, thì mình ăn cái gì cảm giác nó cũng ngon đấy nhưng mà nấu mì thì cái mùi hương của vị mì nó bay lên nên là cảm giác như đói hơn mà ngon hơn hay gì ạ không đeo bao tay thì lạnh mà đeo bao tay thì không gắt được mì thế mới ức chưa bia xong hút với nước mì này truy cô chưa cô bia hút nước mì xong rồi nhất rồi đây cho mọi người xem này ở đây là cái chỗ mà cái bia lúc này mình, rớt ra mà bây giờ nó đông đá này này ngoài lạnh lắm ngoài bây giờ âm khoảng tầm 12 13 độ nên là bia mình rớt ra này mình còn chút thôi. đây mình đổ cho mọi người xem đấy khi mà mình uh, ờ, nếu vậy chỉ còn khoảng tầm vài phút sau là bắt đầu đông đá luôn nước này, này đó giờ đông đá lên này trời đây đông thành cục đá lên đây mới hơn phút mà thành miếng đá luôn này lành lắm đây chắc khoảng tầm phút là thành đá rồi này đó. thực sự là ngoài bây giờ rất là lạnh nên là bia chỉ cần mở ra chút là bắt đầu cóng à bây giờ ăn xong rồi thì mình phải dọn đồ để mình chuẩn bị mình nữa thôi mình chuẩn bị xuống núi thôi thu đồ đạc các thứ lại đây là cái dụng cụ leo núi của mình nên là nó nhỏ và rất tiện lợi thôi nếu bạn nào mà thích leo núi ấy, thì cũng nên sắm cho mình những cái bộ này đây là bình ga để đây là cái bếp ga mini cái bếp ga mini này thì giá của Việt Nam mình nó khoảng tầm một triệu hai gì đấy nhưng mà mình thấy là nó rất là an toàn bởi vì cái này nó có hai lớp một cái này để các bạn dùng với cái bình ga này này còn cái đầu này bạn lắp vào để dùng với cái bình ga nhỏ mà mình hay nấu ở cái bếp đấy đấy nấu bếp nấu lẩu ấy. nên là cái mình thấy là cái bếp ga này cũng rất là tiện không phải là mình đang quảng cáo đây nhưng mà nó tiện lắm bởi vì mình đi núi mình chỉ cần những cái thứ mà nhỏ ấy mình phải cần những cái thứ thứ nhỏ để mình bỏ túi nó sẽ dễ vì mình không thể mang những cái đồ cồng cành như cái bếp kia được tiện lắm bây giờ thì mình lại chuẩn bị mình xuống thôi mình phải đi tìm chỗ để mình xuống núi thôi Đấy. đầu trên đường mình xuống này đây chắc là mùa mưa nên là ở đây lại có những quả totoki này à, totori này những quả totori totori này cũng có này Thế ở khu này là cũng là khu rừng totori hay gì ở đây là những cái chỗ mà nước nó chảy xuống còn mưa mình thấy có cây nấm có thể nấm đi chiêu kìa cứ tưởng là đây là cây nấm linh chi nhưng không phải đây này mọi người xem trên này có một cây nấm này mình tưởng là nấm linh chi nhưng không phải nữa. khi mà mình đi leo núi này thì nhiệt độ có thể nó tăng lên nên là mình ờ, không còn thấy cảm giác nó, lạnh lắm nữa và thực ra là khi mà mình bước trên những khu rừng này thì mình thấy rằng cái tuổi thơ của mình nó hiện về trong những ký ức nên là mình thấy thích những cái ờ, núi đồi này lắm bởi vì ngày nhỏ ấy, khi mà mình còn nhỏ mình được đi với bố với mẹ lên trên núi đi trồng sắn trồng ngô nên là thì đấy mình ờ, có lẽ nó đã thấm trong máu mình về Ờ, những cái điều mà thiên nhiên nó ban tặng cho mình và mình sống với thiên nhiên từ nhỏ nên là bây giờ mình cảm giác mình rất thích cái điều đấy ở Hàn Quốc này thì cái hoạt động leo núi thì chỗ nào nó cũng có rất là nhiều nên bởi vậy mà à, mình có thể có điều kiện đi thì mình đi bởi bất kỳ các núi nào cũng có hoạt động leo núi và mọi người ờ, đi leo núi vào tất cả các mùa nó là một điều mà mình thích nhất ở cái đất nước Hàn Quốc này trước đây sống ở Malaysia ấy, thì mình cũng rất thích đi leo núi nhưng mà ở bên đấy thì nó có nhiều thú dữ nên là những hoạt động leo núi này sẽ không có nhiều chỉ có những cái thác nước và những cái chỗ người ta tổ chức ấy nhưng mà đến đấy thì có rất là nhiều khỉ luôn và mình mà để đồ ra cái là khỉ nó có thể cướp mất của mình luôn còn ở đây thì và mùa hè thì ở đây mình nghĩ rằng leo núi rất là nhiều nhưng mà mình chỉ sợ một điều mùa hè ở đây là à, ở đây có rất nhiều rắn thôi Chứ còn những cái loại thú khác thì không có đâu à, còn hươu nai với là lợn rừng gì cũng có nhưng mà bởi vì là đường người ta leo núi nên có nhiều người qua lại ấy nên những cái điều đấy thì cũng không có sợ lắm nữa thực sự cái thời gian nó qua đi thì đôi khi mình cảm thấy có nhiều cái sự tiếc nuối ở trong mình bởi vì sao bởi vì sáng mình mở mắt ra đi làm và tối mình quay trở về một tuần qua đi rất là nhanh và chưa nói một tuần thì một năm cuộc đời mình không biết là được bao nhiêu năm cả nhưng mà một năm thực ra nó qua đi cực kỳ là nhanh luôn vậy khi mà có những cái thời gian như vậy mà mình để nó qua đi mình cảm thấy nó có gì tiếc nuối và có một cái gì mà mình cảm thấy rằng mình đã bỏ qua đi đôi khi mình được sống một cái sở thích và được đi như vậy thì cũng là một trải nghiệm mà cũng chưa hẳn là có bao nhiêu người có thể có điều kiện để đi nên là mình nghĩ rằng đấy là một cái trải nghiệm cũng rất là thực tế và cũng là một điều may mắn mà mình có thể giành được giờ thì mình chuẩn bị xuống núi đây và chào tất cả mọi người nhé hẹn mọi người những video tiếp theo của mình và cùng đồng hành với mình trên những chặng đường mà mình sẽ đi trong năm nay nhé cảm ơn tất cả mọi người